Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nội chiến, quốc doanh sư, đại chiến rồi đại bại, Nhật Từ đóng chiến phí, cầu hòa Đạo Phật chân chính là một tôn giáo mang lại cho con người sự giải thoát. Nếu đi đường chính đạo, người theo Phật giáo sẽ lan tỏa ra cộng đồng năng lượng tích cực. Tuy nhiên, khi Đảng Cộng sản Việt Nam nhúng tay vào Phật giáo thì những bậc chân tu bị chèn ép, thay vào đó là những vị sư quốc doanh có quân hàm mặc sức lộng hành. Họ mang trong người chữ tham, chữ sân và chữ si còn nặng hơn cả người phàm. Chưa bao giờ tình trạng mê tín dị đoan lại đang nở rộ công khai như Việt Nam như hiện nay. Điều đáng nói là những trò tổ chức công khai này lại làm cho xã hội trở nên bát nháo, mà chùa Quốc Doanh là nơi làm việc này quy mô lớn nhất. Các vị sư Quốc Doanh tự tiện đưa các tiểu tượng biểu tượng chính trị vào chùa cho ngồi ngang hàng với Phật cố gán cho lãnh tụ Cộng sản là Bồ Tát vân vân rồi bắt những người dân còn u mê vái lạy. Lẽ ra đạo và chính trị phải tách rời, nhưng các vị sư này lại lợi dụng Phật giáo làm công cụ cho bộ máy tuyên truyền của Đảng. Không ít vị sư là đảng viên Đảng Cộng sản, nhiều vị còn có quân hàm an ninh mật vụ. Đây là hình ảnh Thích Nhật Tờ bị phe ba vàng tổng tấn công Thích Trúc Thái Minh thi hành nghề mê tín tại chùa Ba Vàng như trục vong để thu tiền những người mê tín, thích nhật từ thì chuyên tấn công tôn giáo khác, đồng thời cũng có nhiều hoạt động kinh tế giống thích trúc Thái Minh của chùa Ba Vàng. Cả hai ông sư này đều là sư quốc doanh, tuy nhiên có vẻ như hai vị này không ưa nhau. Vào hồi tháng 8 năm 2022, mạng xã hội dậy sóng về clip ông Thích Trúc Thái Minh chủ trì Chúa Ba Vàng tổ chức vơ vét tiền trong ngày lễ cúng dường. Ở khía cạnh hình ảnh thì rõ ràng là quá phản cảm, là một kiểu kinh doanh đức tin. Đây là hình ảnh làm tiền công khai không giấu giếm. Tuy nhiên, ở khía cạnh kinh tế thì rõ ràng đây là thương vụ béo bở cho thích trúc thái mình. Có lẽ tâm sân nổi lên mạnh quá nên ông Thích Nhật Từ ở tận miền Nam đã đăng tải phát ngôn rằng Việc cúng dường ở chùa Ba Vàng tại tỉnh Quảng Ninh trong video clip lan truyền trên mạng là không phù hợp, cần tránh hiện tượng tương tự. Ngay ngày hôm sau, ông Thích Trúc Thái Minh đã phản pháo rằng Thượng tọa Thích Nhật Tơ nên nhìn lại chính mình trước khi phê phán chùa Ba Vàng. Đây là hình ảnh Thích Nhật Tơ ra tận Quảng Ninh để đàm phán hòa bình. Cuộc chiến giữa Thích Nhật Tờ và Thích Trúc Thái Minh tưởng như đã lắng xuống thì mới đây báo chí lại rầm rộ chuyện bà Phạm Thị Yến, đệ tử của chùa Ba Vàng, đã kiện Thích Nhật Từ đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm và uy tín. Do ông này đã có những phát ngôn được cho là bịa đặt, xúc phạm bà trên mạng xã hội. Cụ thể, ông Thích Nhật Từ đã sử dụng hai kênh YouTube là Đạo Phật Ngày Nay và Thích Nhật Từ Official của ông để đăng những hành thông tin sai lệch về bà Yến. Vào khoảng đầu năm 2020, ông Thích Nhật Từ đăng video khẳng định bà Phạm Thị Yến bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phạt 5 triệu đồng vì tội tuyển bá mê tín dị đoan thông qua tà đạo Pháp thỉnh oan già trái chủ tại Chùa Ba Vàng và một số nơi khác trên địa bàn của tỉnh. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấm bà Yến không được chuyện quyền tạm trú trên toàn tỉnh và cấm không được truyền bá mê tín. Bà Yến cho rằng những phát ngôn này là hoàn toàn bịa đặt tại thời điểm bà khởi kiện ông Thích Nhật Từ thì Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh chưa ra quyết định xử phạt bà và sau đó quyết định này đã được rút. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm cho rằng việc bà Yến bị phạt là sự thật và ông Thích Nhật Tờ chỉ nói lại theo thông tin trên báo chí nhưng nói chưa chính xác. Sau khi bà Yến khởi kiện thì ông Thích Nhật Tờ đã chỉnh sửa và cắt bỏ những đoạn nói không đúng khỏi video đã phát. Đây là hình ảnh có lẽ đấy là chiến phí chẳng vào ngày 26 tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ án dân sự giữa Phạm Thị Yến là nguyên đơn và ông Trần Ngọc Thảo tức là Thượng tọa Thích Nhật Tờ bị đơn. Sau khi hội ý, tòa phúc thẩm đã tạm ngưng và dự kiến mở lại vào ngày 13 tháng 1 năm 2023. Nhưng mới đây, mạng xã hội đã bùng lên hình ảnh ông Thích Nhật Tờ ra tận Quảng Ninh thăm và tặng quà Thích Trúc Thái Minh, trong đó có bà Trần Thị Yến. Việc thăm thú tặng quà của ông Thích Nhật Tờ được cộng đồng mạng cho là hành động đầu hàng và bồi thường chiến phí của nhà sư quốc doanh miền Nam cho sư quốc doanh tại miền Bắc. Không biết sau khi đóng chiến phí cầu hòa thì liệu hai bên có gây chiến nữa hay không thì cũng phải chờ xem. Cũng có ý kiến cho rằng hai ông sư này tâm đầy tham sân si thì khó mà hòa bình cho được, đặc biệt là bên này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 Bằng tiến sĩ của ấp là loại bằng không có thực học. Thường học viên chỉ cần đóng tiền rồi sau đó làm một đề tài trời ơi đất hỡi nào đó rồi sau đó đến nhận bằng. Đây hình ảnh lò ấp tiến sĩ là sản phẩm đặc trưng của thời đại Hồ Chí Minh. Chưa có chính quyền nào mà bằng tiến sĩ nhiều như chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, cách quản lý đất nước thì Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc loại cầm đèn đỏ trên bảng xếp hạng của thế giới bởi bên trong nhà nước này là cả một bộ máy tham nhũng khổng lồ, nó vận hành từ địa phương cho đến trung ương. Thực tế cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng dựng lên cái lò đốt mãi mà không hết nguồn quan tham. Nguồn quan tham của chế độ này nhiều như sóng biển, cứ lớp sau xô lớp trước không bao giờ có điểm dừng. Thực ra không có trường hợp nào dạy chiêu trò tham nhũng, những chiêu trò này là do các quan chức học hỏi lẫn nhau. Việc điều hành đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam không cần tới những kiến thức cao siêu. Cho nên, dù có thực học vào bộ máy chính quyền cũng bỏ chữ mà học lại chiêu trò để bòn rút của công như bao người khác. Ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam đều Tây học, đều có thực học, nhưng thành tựu ông để lại là vụ án Việt Á và chuyến bay giải cứu khủng khiếp. Mà có thực học thì cũng chỉ là làm cảnh, vậy thì cần gì Tây học, làm gì cho nó tốn kém cũng chỉ cần đóng ít tiền vào lò ấp rồi sau đó là luận án với đề tài tào lao nào đó thì cũng có bằng tiến sĩ để tiếp tục lẻ thiên hạ để bổ sung vào hồ sơ các nhân vật cho đẹp mà tiến thần. Làm bằng giả thì dễ bị phát hiện, chứ bằng tiến sĩ lò ấp thì không thể bị phát hiện, bởi nó được cấp cơ quan nhà nước công nhận và đóng dấu. Vì nhu cầu bằng giả trong bộ máy chính quyền là rất lớn nên dịch vụ lò ấp cũng nở rộ nó cung cấp cho bộ máy chính quyền những con người rốt nát nhưng có bằng cấp rất cao, rất nguy hiểm cho đất nước này. Đây là hình ảnh bằng giả tràn lan tại Việt Nam. Cho đến nay, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Đại học Đông Đô là hai lò ấp bị thanh phui. Tuy nhiên, chính quyền này không khui ra những ai đã lấy bằng tại hai lò ấp này. Và đương nhiên, những quan chức đó vẫn tiếp tục tiến thần lên cấp cao nhất của Đảng bởi nếu truy ra thì quan chức bị lộ cho nên không ai dạy gì bứt dây động rừng. Cũng vì vậy, các lò ấp tiến sĩ của hai trường hợp trên thì vẫn ung dung cưỡi đầu, cưỡi cổ người rông trong cả nước. Thực ra làm lãnh đạo và chỉ chăm chăm vào kho tiền của ngân sách và túi tiền của dân thì chỉ cần biết mánh lới trục lợi không cần học hành gì cao siêu. Thậm chí một kẻ mù chữ cũng có thể làm quản lý nhà nước được miễn sao ăn cho khéo và chia cho đều thì ắt có cả một ekip cùng lợi ích bảo vệ nó. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày 3 tháng Giêng, ông Tuần Sô, Trung tướng, tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã nói rằng Giám đốc Trung tâm Kiểm định 5017D ở Nhà Bè khi bị bắt đã lộ ra không biết đọc, biết viết, khai học có đến lớp 3 từ 50 năm trước. Tin tức này lập tức làm dậy sóng mạng xã hội không ai không cảm thấy sốc khi nghe về một con người mổ chữ mà được giao cho quản lý cả một trung tâm đăng kiểm lớn đến thế. Vậy ông này làm sao biết về tiêu chuẩn kỹ thuật, làm sao hiểu về luật mà điều hành một trung tâm kiểm tra chất lượng ô tô cho lưu thông? Bao nhiêu tai nạn giao thông đã liên quan đến một ông giám đốc điều hành rốt này có ai thống kê được hay không và ai sẽ đền cho những sinh mạng bị chết vì việc đó. Đây là hình ảnh trong chế độ này, mù chữ đã làm đến giám đốc. Có ý kiến cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đi lên từ học thuyết khát máu. Chỉ có những con người sắt máu và vô minh mới tôn thở nó. Và thực tế, dù là thời đại 4.0 đi nữa, thì bộ máy lãnh đạo đất nước của Việt Nam cũng là một bộ máy của những người vô minh. Họ chỉ biết bòn rút, gây sai lầm và vô năng cho nên dân mới khổ, đất nước mới nghèo và bộ máy này nó luôn là mảnh đất màu mỡ cho những con người rốt nát như vậy để phát triển